một là sẽ định hướng cho ông là cái uh, ờ, giao hết cho ông hai là ông muốn phẫu thuật thì cũng tiếp tục con sinh thì bây giờ theo ý ông là Ôi. như thế nào Ôi. có nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ bây giờ mình không có đi mận gì được thì ở nhà thì nó ngay dưỡng bệnh thì cũng được dạ. nhưng mà có một cái là bây giờ tốn gần cả trăm triệu bạc ờ. quậy lắm dạ không phải tiền của tôi chỉ dụ như tiền của chú rồi chú cũng xin dạ. người khác ví dụ dạ. vậy cho tôi nhưng mà tôi thấy quả 80 tuổi rồi bây giờ cứ không tốn trăm triệu quả gần trăm mấy bộ dạ thôi bây giờ vậy đi đó theo ý ông đi giờ con theo ý người ông ta ha. cũng tốt với mình dạ. nhưng mà mình không phải là mình chê bai hay là gì dạ. nhưng mà có một cái là hiện giờ mình suy nghĩ mình uống vậy cũng tạm gọi đi dạ. thì cứ cứ coi cái này rồi hai tuần lễ vô tái khám người ta cho à. to khác mình cũng lợi mình mua à. ví dụ mua con có ba trăm ba trăm mấy vậy à, à thành ra được đi gửi mấy cái còn lại đó có những cái hoàn cảnh có thể nó còn khó hơn tôi nữa dạ thiệt á dạ với hơn nữa tôi cũng có nghĩ cái là mình 80 rồi dạ sống quá rồi dạ thôi vậy giờ con tính vậy ha ông thì muốn nhường quyền lợi cho những người khác đúng rồi còn mình khổ con á bây giờ vậy còn thêm một cái, à. cái nhã ý như thế này nữa là con sẽ ờ, giữ lại cái số tiền đó cho ông tháng hai tháng con ghé con thăm ông chào cho ông tiếp để ông xài ông ông mang chạy khỏi đi bán nữa chừng nào hết đó thì tính tiếp mà đi bán gì giờ cái thì chân... đó giờ còn đi bán được nữa đâu à cái chân gì sau đây tức là 10 triệu đó thì ông giữ còn 16 triệu 350 ngàn đồng này con sẽ giữ là một cái quỹ cho ông một tháng hai tháng gì đó con ghé con gửi ông 500 triệu gì đó trong bỏ túi ông xài ừ, vậy nha. là cảm ơn đó vậy, vậy thấy được không ông thấy có lý không cảm cái đó, đó theo một cái hướng khác nữa vẫn là cho ông tại vì cái tiền này là của mạnh thường quân gửi cho ông thì thôi con chứ đem cho hoàn cảnh khác cũng vẫn được nhưng mà con nghĩ là cái duyên cái duyên cái phước cần của ông để được hưởng cái số à, tiền này à. bởi vì con sẽ để dành cho ông luôn chứ bây giờ hiện giờ chú đưa tôi giờ năm chục triệu tôi cũng không có làm gì được hết trơn dạ bị đó đã mổ là gần trăm triệu rồi cái tôi cầm năm chục tôi làm gì thì mà để tôi mua thuốc vậy nè thì đó cỡ cứ tầm chẳng hạn như một hai tháng hay là ba tháng gì đó dạ. thì con sẽ ghé lại con trao trong từ từ ông dạ. muốn lấy nhiều con trao nhiều để trong kiểu như dưỡng già ông thấy làm sao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 à, ông à, thì ở một mình nhá như những clip trước Phước đã giới thiệu rồi con chào dạ con chào ông à, tắt cái tivi giùm con đi không bỏ dép ra liền rồi tắt tivi giùm con cái nha rồi rồi để cho anh em con nó ngồi đó có con mèo nữa hả rồi để để bánh đi mèo nó hiền lắm dạ rồi con xin kẹp cái mic lên đây trong cái nha để nói chuyện con cháu mình cho nó nghe nó rõ đây sau ờ, sau khi hôm bữa phước ghé thăm lần đầu của cô chú anh chị thì ờ, cũng uh, uh, nhờ ông đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe và hôm qua thì ông cũng đã về rồi nhưng mà phước không có ghé để cho ông nghỉ ngơi một ngày tại vì ở trong bệnh viện từ sáng tới chiều Đúng bây rồi. giờ bữa nay uh, à, con ghé lại để con hỏi thăm cái tình hình hôm qua ở trong bệnh viện mình như thế nào thì ông có thể thật lại con nghe được không ạ à? hôm qua để tôi từ từ tôi nhớ lại ở đó từ sáng tới chiều an à, mình đi lúc mấy giờ không ba khoảng ờ, uh, giờ bảy giờ mấy là tôi à, tới đó rồi vì dạ. ở đây gần mà ở chiều ở vậy là tại vì mình vô là người ta vô kiểm tra rồi kiểm tra cái rồi cái người ta để đó bị gì có lẽ là nhiều bệnh nhân quá theo mình nghĩ là vậy dạ rồi thành ra để đó tới chiều họ mới kết luận kết luận rồi cho mình à, cái to về mua thuốc uống mua thuốc uống và họ có nói là mổ phẫu thuật gì được không à, không có nói được hay là không nhưng mà có một cái nó hiện giờ cái cái thiết bị mà để thay thế vô chỗ này á dạ. là dưới Cần Thơ này không có có dạ. phải mua dịch vụ ở đâu thì Gòn hay ở đâu á dạ. ta nói tại tôi quên dạ. nhưng mà mua cái đó là của dịch vụ y tế chứ không phải là dạ. mua của bệnh viện nào cho thành ra cái giá nó mắc lắm dạ rồi mắc lắm cuối cùng thì không mà tại người ta nói tôi nói lại cho chú á dạ dạ mắc lắm nó nó là cỡ là nói tám chục rồi tám mấy triệu gì đó ờ, tám à, mấy triệu thì theo thông tin đợt trước con cũng nghe có một người thai là cũng từ 85 đến 87 triệu đó đó đó dạ nhưng mà nói chung là về thì nó cũng không có phải đi đứng được bình thường như với lại tay kỹ rồi dữ lắm luôn chật cái chịch nhẹ cái tại vì đó giống như là một cái cục nhỏ gì nghe cho đó nó thay vô cái khớp hay gì hay con ốc hay gì đó ừ, ừ. rồi khám sức khỏe này à, tình hình mình sao không à. sức khỏe thì không sao nhưng mà có một cái là tôi không phải bác sĩ nhưng mà thấy người ta cho thuốc mình mua theo cái to về à. mình uống cũng từ từ nó cũng bớt bớt đau bớt đau nhưng mà đi rồi phải chống tó à không chống tó là nó đau à, à thốn dữ lắm luôn ừ, nhưng mà có một cái là phải có hai cái tó để nó chịu lực giờ yeah. ngủ thì nó em ru à xây qua xây lại ôm gối rồi Cũng... gác giò rồi thì nó không có đau à. thì có uống thuốc rồi nó đâu có đau nữa yeah. Dạ. thì cái chi phí hôm qua giờ mình vô bệnh viện là bao nhiêu rồi đó ông ba hôm qua chi phí hôm qua vô bệnh viện là cuối cùng coi có trăm ngàn à trăm ngàn hả sáng sớm vô người ta kêu mình đóng một triệu à. là tiền gì đó bị tôi quên lắm à, tiền rồi, giống như là tạm ứng ừ. thì chú đưa tôi 10 triệu dạ. tôi bỏ túi rồi tôi đóng cho người ta 1 triệu à. rồi cuối cùng kết luận tới lúc trước khi mình về người ta cho cho để mua thuốc uống là dạ. người ta trả lên mình 900 à. ta nói cái này có 100 à, à còn à, về là mình đi mua thuốc rồi là bao nhiêu tiền nữa rồi mua thuốc qua giờ mua là ông gửi ta đi mua hay là ông đi mua được gửi gửi ha đây có cái đơn đây là có cái to thuốc rồi có gửi coi dường như ba trăm mấy gì đó hả à, ba trăm mấy uống được bao nhiêu ngày đó ông ba cái đó uống chắc cũng có chục bữa à dạ uống cả chục bữa ha ở đây không để giá luôn con cũng không biết nhiêu luôn thì thôi kệ ông nói vậy thì nó vậy đi cũng ghê uống mà uống cả 10 ừ. bữa là mình uống sáng chiều luôn phải không sáng chiều dạ đúng rồi cái đó là phải rồi đó dạ dạ không phải cái đó là cái này ra thấy nhiều thuốc quá vậy nào con mượn con coi cho đủ to chứ ha cái to đó... cũng là bóc lại là cái đó ủa hộp đó là hộp khác nữa hộp to khác. 10 ngày hiện trên đây nó hiện to 10 ngày đó ừ. mua thuốc rồi cũng dễ lắm lại nhờ người ta đi lại dạ. gốc quẹo cua ra hẻm 359 à, là chưa rồi. ra hẻm ngoại là trong dạ. này có cái nhà thuốc rồi còn giờ thì cái tình hình sức khỏe của ông giờ là nó đỡ hơn được không sau khi uống thuốc đỡ có đỡ rồi ý định của ông là bây giờ là mình có muốn phẫu thuật luôn không hay là sao khỏi luôn hả khỏi đi nghe nói tám mấy triệu cũng quải quá hả hôm hổm nghe nói 45 triệu dưới đa khoa Cần Thơ là giật được không đa khoa Cần Thơ nói tôi làm thinh tôi đi về luôn, bây giờ bắt đầu là gấp đôi lên nữa không có hỏi nữa ngày đó nó thay cái cục gì đó mua cục đó không là hết tám mấy triệu rồi mà cái cục đó hiện giờ mua dịch vụ ở đâu á chứ không phải ờ, nội Cần Thơ mình phải phải, phải đặt rồi phải ờ, đợi về rồi ờ, phải không? Ừ, chứ trong bệnh viện lấy ra để bán cho mình là không có có ờ, tức là ta phải đặt hàng theo tôi mình cũng muốn cho mình hết bệnh cho nó khỏe nhưng mà có một cái mình theo mình thấy vậy thì nếu mình mua theo mấy cái to này mình uống đàng hoàng tử tế thấy nó cũng êm yeah. Dạ. tức là đi là phải chống tó nhưng mà nó cũng có bớt đau yeah. Dạ. hiện ngày mình uống được mấy cử không uống thuốc đó sáng trưa hai cử rồi ha vì không về cũng đỡ nhiều rồi không thì như hôm bữa con cũng có ghé ông cũng tính nói đó cho ông kiểm tra coi làm sao rồi có ờ, để về thì con mới ờ, biết được con tính tiếp à, tuy nhiên hiện giờ thứ nhất là cái uh, chi phí thì nghe tám mấy triệu thì chắc là hiện tại là không đủ rồi không tại vì bữa trước con nói là tôi đi về nước một tại vì bữa trước con nói ông hiện tại con nhận được 25 26 triệu thì uh, uh, con cũng chích ra gửi ông trước 10 triệu để tạm ứng đi 10 triệu tôi cầm rồi à, hay 10 triệu cũng đã đưa rồi ừ. à, thì ở đây là còn được à, mười mấy triệu thì chút nữa con sẽ đọc cái danh sách một là sẽ định hướng cho ông là cái uh, ờ, trao hết cho ông hai là ông muốn phẫu thuật thì con tiếp tục con xin thì bây giờ theo ý ông là Ôi. như thế nào Ôi. có nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ bây giờ mình không có đi mận gì được thì ở nhà thì nó ngay dưỡng bệnh thì cũng được dạ. nhưng mà có một cái là bây giờ tốn gần cả trăm triệu bạc ờ. quậy lắm dạ không phải tiền của tôi chỉ dụ như tiền của chú rồi chú cũng xin yeah. Dạ. người khác ví dụ yeah. Dạ. vậy cho tôi nhưng mà tôi thấy 80 tuổi rồi bây giờ khi không tốn trăm triệu bạc lần trăm mấy bộ dạ thì, thôi để cái những <laughs> cái tiền đó cho giúp cho mấy cái uh, mấy cái người mà họ còn trẻ à, đó. còn trẻ những cái bệnh không? khác dạ còn tôi cũng phải nói liều mạng chú phước tôi 80 tuổi rồi giờ dạ. ngày mai tôi chết tôi cũng vừa bụng nó không có sao cho nó sống cái này quá trời ngon rồi hết cuộc đời hả à đủ ném đủ à? trơn rồi ném đủ trơn rồi thì giờ ý ông sao ý ý ông sao giờ thì đó con một là chỉ ờ, chị tiếp hai là trao hết cho ông còn chẳng hạn như ông muốn dành cái số tiền đó để giúp cho những hoàn cảnh khác để cần hơn thì con cái 10 triệu đó thì con sẽ ông giữ đó để mình thuốc men ừ để tôi mua cái này nè dạ còn cái này là mười mấy triệu đây chút nữa con sẽ đọc cái danh sách mạnh thường quân thì còn để như đây khoảng là 16 triệu 350 ngàn thì ông tính như thế nào thì không thì trao hết cho ông thì cứ trao còn không nữa thì sao để con biết luôn thôi bây giờ vậy đi đó theo ý ông đi giờ con theo ý người ta ha. cũng tốt với mình dạ. nhưng mà mình không phải à, mình chê bai hay là gì dạ. nhưng mà có một cái là hiện giờ mình suy nghĩ mình uống vậy cũng tạm gọi đi dạ. thì cứ cứ coi cái này rồi hai tuần lễ vô tái khám người ta cho à. to khác mình cũng lợi mình mua à. ví dụ mua con có ba trăm ba trăm mấy gì à, à thành ra được đi gửi mấy cái còn lại đó có những cái hoàn cảnh có thể nó còn khó hơn tôi nữa yeah. Dạ. thiệt á yeah. với hơn nữa tôi cũng có nghĩ cái là mình 80 rồi yeah. Dạ. sống quá rồi chịu đừng có dằn vặt tôi chịu không nổi đó, thì tôi đau tôi chịu không nổi đó. Dạ. cái này không có nằm gác qua gác lại chỉ đứng dậy đi là phải có hai cái đó à. Ờ. vậy thôi còn không có cái đó là nó thun lắm à yeah. cái đó mình đã biết rồi yeah thì mình phải có cái đó thôi dạ thì cái đó mình biết giống như giờ là nó sẽ hai cây tó nó gắn liền với ông luôn đó tới uh, như trăm tuổi già luôn Tôi đó. chết á nhưng mà nếu mà theo con mổ thì chắc về cũng phải chống à đúng rồi chứ không phải có đi rồi. được nữa đâu trước khi nó hồi phục mà dạ mà hồi phục chắc cũng lâu dữ lắm lâu mà phải có tiền nữa ừ phải có tiền để đi tiến hành nữa chú tiến đi cũng non non một trăm dạ, cho bổ dạ, ích cho chú đúng rồi cái này cái kia nữa tại vì nếu mà đi rồi về rồi đặt rồi phải này nọ nữa không biết là nhiêu nữa vì mình con chỉ nghe ông thấy là đỡ là thấy con cũng mừng rồi đó đỡ đau hơn so với cái đợt đầu là thấy cũng đỡ có đỡ nhiều quỷ thì có uống thuốc này nè rồi à, uống hết cái thuốc này thì lợi nó mua mà trong vòng hai tuần nữa là quầy vô trong dạ. tái khám vậy thôi thôi dạ thôi vậy giờ con tính vậy ha ông thì muốn nhường quyền lợi cho những người khác đúng rồi còn mình khổ con á bây giờ vậy còn thêm một cái à. cái giả ý như thế này nữa là con sẽ ờ, giữ lại cái số tiền đó cho ông tháng hai tháng con ghé con thăm ông chào cho ông tiếp để ông xài ông ông ban trả khỏi đi bán nữa chừng nào hết đó thì tính tiếp mà đi bán gì giờ cái thì chân... nói giờ còn đi bán được nữa đâu à cái chân gì sau đây tức là 10 triệu đó thì ông giữ còn 16 triệu 350 ngàn đồng này con sẽ giữ làm một cái quỹ cho ông một tháng hai tháng gì đó con ghé con gửi ông 500 triệu gì đó cho ông bỏ túi ông xài ừ, vậy nha. là cảm ơn đó vậy, thấy được không ông thấy có lý không Đúng cái đó, đó theo một cái hướng khác nữa vẫn là cho ông tại vì cái tiền này là của mạnh thường quân gửi cho ông thì thôi con chứ đem cho hoàn cảnh khác cũng vẫn được nhưng mà con nghĩ là cái duyên cái duyên cái phước phần của ông để được hưởng cái số à, tiền này ừ. bởi vì con sẽ để dành cho ông luôn chứ bây giờ hiện giờ chú đưa tôi giờ năm chục triệu tôi cũng không có làm gì được hết trơn dạ bị đó đã mổ là gần trăm triệu rồi cái tôi cầm năm chục của làm gì thì để tôi mua thuốc vậy nè thì đó cỡ cứ tầm chẳng hạn như một hai tháng hay là 3 tháng gì đó dạ. thì con sẽ ghé lại con trao trong từ từ ông dạ. muốn lấy nhiều con trao nhiêu để trong kiểu như dưỡng già ông thấy thì sao cái gì cái phổ phận của ông mà thì để cho ông hưởng đi có thể vậy là chúng ý tôi tôi sợ làm phiền chú đó, cái tôi sợ làm phiền nói tới lui hả chứ tôi đưa một lần tôi cũng không làm gì được đấy dạ. còn cơm ở đây á, là bà tư chủ nhà dạ. cái bà mập mập tôi dạ. đi ngang tôi thấy á, à. là một ngày bà đem cơm xuống cho tôi hai lần dạ. tức là cơm canh cá gì đó dạ mà tôi ăn thì mình ăn thì mình nói đi ăn có hơn nửa chén là bị yếu mà dạ thì được rồi thì thôi cũng mang ơn cái cái đó đi dạ đúng rồi còn tiền nhà này là bà cho rồi bà không có lấy ồ oh, vậy là cho luôn rồi hả đợt rồi tháng nói xin vậy là cho luôn hả mà cho luôn hay là vài tháng cho trước? luôn vậy là giờ cho ở luôn không tốn tiền đó không có oh, nói rồi ha vậy là sướng rồi đó cô chú anh chị tháng 500 tiền điện nước cũng dạ. trăm mốt trăm hai vậy đó bị gì nó có điện nước này tự phải đóng nha hay là cho luôn không có đóng gì cho cho luôn <laughs> cho luôn hả trời đã vậy rồi hiện giờ trước khi uh, con uh, xin phép đọc cái ờ, danh sách mạnh thường quân nha và trước dạ. khi đọc cái danh sách thì con sẽ gửi ông uh, hai quán trung thu này là của uh, của mạnh thường quân gửi uh, cho con đi biếu những ông cụ bà cụ hai cái bánh ờ, đừng có ờ, để dành nha mình mà ăn không cái bánh này cái, cái loại này với bánh bía rồi để dành không có được đâu dạ đúng rồi mình biết mà phải không hôm bữa hổm tôi cũng có nói với chú á thôi bây giờ vậy đi thí dụ như chú gửi tôi mang ơn nhưng mà có một cái là à, mình cũng có một hai người lối xóm dạ. cho người nửa cái cái này đúng rồi cái, cái này đi. hai cái thì ông ăn nhiều chắc không hết chứ lại lớn tuổi sợ ăn trời ơi thì mình chia ra cho bà con ăn một hai con gần lắm đây dạ tôi ít ăn đồ ngọt lắm thì cái nói là của ông rồi thì ông thấy ai chẳng hạn như hồi xưa giờ người ta cũng tốt với mình thì mình biếu lợi thì đâu phải có qua có lợi mới tội lòng phải nhau thật sự ra những người hàng, hàng xóm gần đây chọn ở đây là những người á, mà chăm nom ông nhiều nhất chứ còn là chỉ có dịp ghé thăm ông chút rồi à, là xong rồi con đi rồi còn một tháng hai tháng con ghé lại con lần còn dạ. ở đây á, là như tối lửa tắt đèn à, là, không có, có bệnh hoạn đồ gì đó, đó là ông hú lên cái là có láng giềng bởi vì có, mình có cái gì mình chia sớt cho người ta thứ nhất là cái quà năm này là bà dạ. đi bán xôi ngoài chỗ nhà dạ. thờ trước cửa nè ngày nào cũng qua thăm mình mấy vợ, cậu dạ. qua rồi quét nhà lấy xà bông lau nhà à. làm sạch sẽ cho tôi đâu có làm được dạ. đi tới luôn khòm khòm chịu đâu có nổi quả làm chứ không thôi cái nhà đâu được vậy chú <laughs> dạ. rồi thì giờ con mình xin phép đồ dạ. quần cục quần giày giặt phơi đem vô cho tôi Theo cơm là có người nấu đồ đạc thì cũng có người quét hết trơn luôn có quần áo không có cô này giặt thì còn... nhà thì giờ không miễn phí rồi thôi vậy là cũng Mà non lành rồi cho tháng 500 với tiền điện nước thì dạ. trăm mấy là trăm bốn trăm hai không tới dạ. bị cái vô tiếng này không có hình dạ. thì chỉ có đèn vậy thôi lúc này tôi bệnh tôi mới mở vậy chứ bình thường tôi đi bán cái số tôi cúp suốt dạ. tôi ra khỏi cửa là tôi cúp cái cục rồi hiện giờ con xin phép đọc cái danh sách mạnh thường quân nha hỗ dạ. trợ cho ông có gì xong là ông gửi lời chi à, chi à, ân lại cảm ơn lại cho các cô chú anh chị đã hỗ trợ cho mình thì cái danh sách nó hơi dài nha cô chú anh chị tới tổng cộng 87 người lận hỗ trợ cho ông lận à, đầu tiên á, là chị Nga Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 100 USD cô Minh Hiếu hỗ trợ 1 triệu 2 à, bạn Nguyễn Giang hỗ trợ 100.000 đồng bạn Nguyễn Lê Hiền Thu hay là gì đó hỗ trợ 200.000 đồng bạn à, Thúy ở Vĩnh Long hỗ trợ 200.000 đồng bạn Trần Ngọc Bích hỗ trợ 200.000 đồng à, Tô Ngân Spa hỗ trợ 500.000 đồng em Vân ineso hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 180419 hỗ trợ 50.000 đồng bạn à, Thúy Hà Thủy gì đó à, 2039 hỗ trợ 200.000 đồng bạn Đặng Thị Bích Tuyền hỗ trợ 50.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 181704 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Nguyễn Cherry hỗ trợ 300.000 đồng bạn Võ Thị Minh Kha hỗ trợ 300.000 đồng chị Đậu Đậu hỗ trợ 2 triệu bạn Võ Minh tới hay là tôi gì đó hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nga hỗ trợ 300.000 đồng em à, gùa ngốc hỗ trợ một triệu bạn Ngô Sơn Đình Đinh gì đó hỗ trợ 100 000 đồng A Phong hỗ trợ 200 000 đồng bạn Nguyễn Thủy Lan Đài hỗ trợ 500 000 đồng bạn Khu Ngọc Hương hỗ trợ 200 000 đồng bạn Thí Phượng hay Thí Phương gì đó hỗ trợ 300 000 đồng à, bạn Hà Thị Bích Thảo hỗ trợ 200 000 đồng bạn Nguyễn Thị Diệp hay là điệp gì đó hỗ trợ 500 000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 191 438 hỗ trợ 200 000 đồng à, bạn Trần Thị Ô, Trần Phương Nhi hỗ trợ 100 000 đồng bạn Mỹ Linh hỗ trợ 200 000 đồng bạn Bùi Thị Ái Duyên hỗ trợ 200 000 đồng bạn Quỳnh Trung Hiếu hỗ trợ 200 000 đồng bạn Lê Quý Hồng hỗ trợ 600 000 đồng bạn Nguyễn Tấn Vũ hỗ trợ 200 000 đồng bạn Quỳnh Văn Ba hỗ trợ 200 000 đồng Phay chị à, một Facebook của chị Minh Thư hỗ trợ 500.000 đồng bạn An hỗ trợ 1 triệu bạn Trần Thị Bích Phương Hà Phượng gì đó hỗ trợ 100.000 đồng em Lê Thái Sỏi hỗ trợ 200.000 đồng bạn Trần Thị Giang hỗ trợ 100.000 đồng bạn Vũ Thư hay là Vũ Thu gì đó hỗ trợ 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Thi hỗ trợ 300.000 đồng chị Ngọc Diệp Lê hỗ trợ 500.000 đồng à, bạn Cẩm Tú hỗ trợ 200.000 đồng em A Tuyền hỗ trợ 300.000 đồng bạn Ngọc Hân hỗ trợ 100.000 đồng Facebook Thảo Lê hỗ trợ 300.000 đồng bạn Lê Hằng hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 223002 hỗ trợ 50.000 đồng bạn Tam Kỳ hay Kỳ Tam gì đó Kỳ Tâm gì đó hỗ trợ 100.000 đồng cháu Nhung hỗ trợ 100.000 đồng bạn Nguyễn Tuấn hỗ trợ 50.000 đồng bạn An hỗ trợ 200.000 đồng chị Hồ Thị Ngọc Tuyết hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh à, hỗ trợ 1 triệu à, bạn Chu Thị Hải Yến hỗ trợ 200.000 đồng à, bạn Phan Thị Hạnh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Ngô Xuân Hoàng Lộc Ngô Hoàng Xuân Lộc hỗ trợ 300.000 đồng bạn MA hỗ trợ 100.000 đồng bạn Minh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Lê Thị Quý hỗ trợ 100.000 đồng bạn Hà Thị Bích Thảo hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh à, do tin nhắn dài hay sau đó nó hiện ở khúc cuối chỉ có một chữ phạm rồi ba chấm hỗ trợ 150.000 đồng bạn thành Audi hay là thanh Audi gì đó hỗ trợ 200 ngàn đồng chị Thúy Phạm hay à, Thị Phạm gì đó hỗ trợ 300 ngàn đồng bạn Thảo hỗ trợ hai bạn Thảo hỗ trợ 50 ngàn đồng bạn Quỳnh Thị Châu hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Mai Trâm hỗ trợ 100 ngàn đồng bạn Như Ý hỗ trợ 100 ngàn đồng bạn Võ uh, Quang Cẩm hay Cầm gì đó hỗ trợ 500 ngàn đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 25 à, 8931 hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Nguyễn Ái Như hay là Nhu gì đó hỗ trợ 200 000 đồng bạn Nguyễn Văn Trọng hỗ trợ 100 000 đồng bạn Ngân Nguyễn hỗ trợ 300 000 đồng bé Khả Ái hỗ trợ 100 000 đồng em gấu tuyết trắng Korea hỗ trợ 500 000 đồng bạn Đào Ngân hỗ trợ 200 000 đồng một mạnh thường quân với nội dung là xin giấu tên viết qua hỗ trợ 300 000 đồng bạn Dung Ngọc Dung hỗ trợ 300 000 đồng chị Mỹ Nguyễn hỗ trợ 300 000 đồng bạn Nguyễn Thanh Triều hỗ trợ 100 000 đồng em Băng Di hỗ trợ 300 000 đồng bạn Phạm Phương Thảo hỗ trợ 100.000 đồng, chị Mỹ ở Cần Thơ hỗ trợ 500.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Mỹ Duyên hỗ trợ 200.000 đồng, bạn Phạm Thị Ngọc Bích hỗ trợ 500.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số S cuối là 175313 hỗ trợ 50.000 đồng, bạn Trần Bảo Long hỗ trợ 100.000 đồng và cuối cùng là em Thị Linh hỗ trợ 200.000 đồng thì tổng cái số tiền là 26 triệu 350 ngàn đồng thì uh, như bữa trước con đã gửi ông 10 triệu 10 triệu à, thì uh, 10 triệu đó thì mình cứ giữ lại mình để trang trải thuốc men còn 16 triệu 350 ngàn đồng này thì như nãy ờ, ông cũng có nhã ý là tính nhường lại cho mấy cái hoàn cảnh khác nhưng mà con nói thôi cái này là phước phần của ông thì bây giờ con sẽ để dành thành cái cái quỹ riêng của ông à, vài tháng hay là một hai tháng à, con còn số điện thoại ông mà con sẽ liên hệ ông cháu mình liên hệ hay có cần gì gấp thì liên hệ con con đem lại con gửi cho ông từ từ để nhín nhín mình xài giống như là mình uh, dưỡng mua, già mua thuốc đúng rồi không cần phải đi bán giấy số nữa nhiêu đó là mình xài lai gai lai gai cũng đi lâu dữ lắm à thì bây giờ là còn mười mấy triệu đây với 10 triệu này ở đây mình xài nếu mà theo dưỡng <laughs> già giờ tiền nhà mình cũng không tốn nè cái gì mình cũng đỡ tốn rồi thì giờ nói chung là dưỡng già cứ uh, ờ, gà vô gà vô coi tivi dưỡng già thôi tạm sống qua ngày được. đúng rồi sống qua ngày dưỡng già đi sống qua ngày được là 16 triệu 350 ngàn đồng nha nhớ nha nhớ phước nó còn giữ của tôi có gì nữa ờ, lỡ có gì gấp thì chăn chối <laughs> lại với ai đó nó chơi nha đây nữa nó nhắc nó chơi không, chỉ còn cái clip chết với tôi là bình thường bị tôi đạo công giáo mà dạ chết là chú kêu là chết à ừ. nói chung là trời ai kêu nó dạ đi ha ừ, ừ, ừ, ừ đúng rồi chú gọi là đi à dạ mà phải đi theo chúa được càng tốt phải đi tuốt xuống địa ngục có chết mẹ nữa <laughs> theo chúa là được lên thiên đàng dạ rồi giờ ông có gửi lời cảm ơn các cô chú anh à, chị quên nữa. cô à, ông nhìn vô đây nè nhìn vô cái đèn trước này nhìn vô điện à, thoại à, bây giờ tôi cũng xin nói gọn gọn nói dài tôi cũng quên bây giờ những cô chú anh chị em nào mà có đã từng giúp đỡ tôi như nãy giờ chú Phước đọc có đọc, đọc tôi, ờ, tôi nghe đó là tôi rất là mang ơn cảm ơn nhiều tôi cầu nguyện ơn trên là Chúa với cha Diệp ban phước lành và phù hộ cho những cá nhân đó và gia đình của của họ dạ. được bình yên à được nhiều phước lành dạ cái Tôi có vậy thôi dạ cái quan trọng là giờ họ cũng chỉ có mong muốn là ông gắn duyên sức khỏe là họ cũng vui rồi dạ <laughs> rồi vậy ha con cũng chúc sức khỏe ông nha có cần gì thì ông cháu mình liên hệ Chịu giờ ăn gì chưa thấy có hộp đây nè hộp à, cơm nè cơm chai luôn sáng à, chị tư chị mua cơm chai này cái này bún mà không biết người ta nói đồ chai đó bún chai cái này chắc ờ, bún từ thiện quá nó giống muốn từ thiện quá vậy cho sáng còn chị tư chỉ mua cho tôi ổ mì tôi ăn rồi à. ăn rồi rồi tôi uống ly sữa này rồi. à sữa ensure ensure gòn ừ. rồi vậy ha dành sức khỏe nha bánh có gì chia cho họ dùng không dùng hết dùng chia bánh dạ. nè bánh này nè bánh này nè có giờ dùng hết thì chia lại cho à, đúng rồi phải rồi á dạ. cái này thì mấy loại này để lâu cũng được dạ còn hổm người ta cho tôi ờ, không biết còn mấy chục cái bánh, dạ. bánh bia nhỏ nhỏ trong cái hộp nhỏ nè <laughs> dạ. tôi cho người hai cái hai cái dạ Chị tôi ăn ngon cái một á <laughs> cái một à. bị tôi ăn đồ ngọt lúc này à. có nhiều khi tôi thích đồ ngọt lắm lúc này lớn tuổi ăn đồ ngọt sợ nó thích gì bệnh Sao nó không quá à. bệnh giống như là người ta con cũng không gành nó lên huyết áp hay là tiểu đường gì đó nói chung là con không có gành tiểu này tôi không có mà dạ. huyết dạ. áp thì mỗi sáng uống viên à. mấy đó là thuốc mình lãnh người ta cho miễn phí đúng không huyết áp á à, cái này dạ, à, nó tuổi. cũng rẻ tiền lắm đi mua là uống thôi thì mình à, mua nhiêu mua à rẻ rẻ à. à mười mấy ngàn quá dĩ quá bán loại dĩ quá không thấy phải huyết áp á ừ thấy không ông cụ mà cụ nào mà thấy cũng có hết trơn lúc nào cũng có bọc thuốc hết trơn huyết áp này nè thì đó đúng rồi dạng dĩ mà phải không dĩ này bảy ngàn hay gì á lần uống viên phải không ngày nào ờ, sáng uống viên ngày nào cũng uống chứ sao sáng uống viên ngày nào ờ. cũng uống ăn viên xong mới uống hay là ờ, uống xong không không cái đó cứ việc sáng thức dậy à, là nhảy xuống là... giường cái bịch là uống liền à, bác sĩ dặn à tức là vừa nhảy xuống giường nhớ xúc miệng cái mới uống nha à. xúc miệng à, uống chứ xúc miệng uống nó thuốc nó bùi bùi bùi bùi rồi, rồi vậy Phước cũng à, xin à, cảm ơn à, tất cả các cô chú anh chị à, quý mạnh thường quân đã đồng hành hỗ trợ trong ba đây thì hiện tại Phước à, vẫn còn giữ vòng là 16 triệu 350 ngàn đồng Phước sẽ chích ra từ từ là một cái quỹ giống như lúc trước giờ cô chú anh chị xem kênh Phước à, thì hàng tháng hay gì đó phước hàng tháng một hai tháng gì đó phước có tiện đường đi ngang qua phước sẽ ghé lại thăm ông và gửi cho ông để ông trang trải à, dưỡng già thì như ông nãy giờ cũng đã nói câu chuyện của chú anh chị cũng thấy ông là một người sống rất là tình cảm luôn thấy à, thương cho những hoàn cảnh già neo đơn như vậy cũng à, không cần dành cho mình à, nhiều à, số tiền cũng chia sớt lại cho bà con nói chung giờ được sự rất là thương chủ nhà và cho ở miễn phí nè điện nước cũng đỡ cơm họ nấu ăn dòng nấu cho luôn những quét dọn đồ thì thấy là cô chú anh chị nghĩ ông là người sống rất là tình cảm tình nghĩa luôn bà bà tư đặng là bà chủ nhà này nè dạ. cơm nấu cho luôn ngày hai lần Ui, ngồi vậy là ngon rồi rồi thôi vậy thôi ha bye bye cô chú anh chị và các bạn à hẹn gặp lại nha bye bye nhau